khó lao vào tranh cướp bóng để ngăn chặn đối phương một đường truyền phản công vẫn là các cầu thủ Việt Nam phản bắt người đang có bóng là Đoàn Văn Hậu đường truyền trước đó là của Quế Ngọc Hải rất hợp lý Hùng Dũng là người vừa thực hiện đường trong biên anh đã lại Yapma yapma. Oğlum elektrik var. Elektrik var. Elektrik var. The ones